Chúng ta có ví dụ như sau. Có 35 lít mật ong, đựng đều vào 7 can. Bây giờ nếu có 10 lít mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế. Vậy thì chúng mình sẽ tóm tắt bài toán như sau. Các con hãy cùng phân tích với cô. Đó là bài cho biết có 35 lít mật ong thì đựng đều vào 7 can. Cụ thể là số lượng can lít mật ong của mỗi can đều như nhau. Và bây giờ người ta hỏi là có 10 lít như thế thì đựng vượt vào bao nhiêu can. Để làm được bài toán này thì chắc chắn là các con phải rút về đơn vị đúng không nào? Rút về đơn vị có nghĩa là con đi tìm xem là một can đựng được bao nhiêu lít lít mật ong hay nói cách khác là số lít mật ong của mỗi can. Vậy cô giáo sẽ có bài giải như sau số lít mật ong trong mỗi can là cô sẽ lấy 35 lít chia cho 7 và cô có kết quả là 5 lít. 5 lít này nó chính là số lít mật ong của một can và đây cũng chính là bước rút về đơn vị. Chắc chắn với những bài toán như thế này thì chúng mình phải thực hiện phép tính chia để rút về đơn vị. Đó là tìm xem mỗi can có bao nhiêu lít mật ong. Sau khi mình tìm được mỗi can có 5 lít mật ong rồi Lúc này các con chỉ cần lấy 10 lít, ta chia vào các can, can thứ nhất 5 lít, can thứ hai 5 lít. Như vậy thì chúng mình sẽ có được bao nhiêu can? Ta sẽ thực hiện bằng phép tính chia, giống như bài toán ta đi tìm số nhóm. Số can cần có để đựng 10 lít mật ong là. Lúc này cô chỉ cần lấy số lít mật ong đã có là 10, chia vào mỗi can 5 lít, cô chia cho 5 và cô được 2 can. Và đáp số là hai can. Như vậy thì chúng mình đã hoàn thành bài toán giải toán bằng hai phép tính chia có liên quan đến việc rút về đơn vị.